Ôi có người yêu mang tên Hồng Ngự Giờ đây cánh chờ xa xôi mịt mờ Lòng còn tràn bao nhung nhớ Hình dáng của người em thơ Trong tôi gói tròn tôi sẽ về thăm quê hương hồng ngự nhìn lúa tháng người vươn lên đầy đồng nhìn dòng tiền giang êm ái

nhạt nhòa tình này dành cho em đó và khắc sẽ có ngày có ngày sống mãi bên em tôi có người yêu mang tên hồng ngự dù bao cánh trở nhưng không nhạt nhòa tình này dành cho em và khắc ghi vào tim tôi hồng ngự ơi nhớ em muôn đời tình này dành cho em đó và khắc ghi vào tim